Chữa yếu sinh lý bằng hành tây như nào cho hiệu quả nhất? Hành tây có tác dụng cực tốt cho sinh lý phái mạnh, có tác dụng tăng cường sinh lực, kích thích ham muốn và giúp các chàng sung mãn hơn. Chính vậy mà, từ lâu người ta đã biết sử dụng hành tây chữa yếu sinh lý nam giới hiệu quả, giúp các chàng mau chóng lấy lại phong độ đích thực của mình. Hành tây chữa yếu sinh lý cho nam giới như thế nào? Trong dân gian từ xưa đã có rất nhiều cách chữa bệnh yếu sinh lý hiệu quả, nhất là những cách từ thảo dược hay thực phẩm quen thuộc đều được ưa chuộng nhất, vì dễ thực hiện, lành tính mà hiệu quả cũng rất tốt. Đặc biệt, theo nghiên cứu, trong hành tây cũng có chứa một loại chất kháng sinh mạnh để chữa trị các chứng bệnh cảm, ho, tiểu đường, huyết áp, các bệnh lý viêm nhiễm, bệnh đại tràng, nhất là với tác dụng hành tây chữa yếu sinh lý rất tốt, nó giúp kích thích tình dục rất mạnh, nhiều nam giới đã sử dụng cách này để cải thiện sinh lý của mình. Theo đông y, hành tây có tính ấm, vị hơi cay, không độc, có công dụng hiệu quả với các chứng cảm mạo, phong hàn, tiêu khát, các tài liệu đông y cổ xưa cũng có ghi, từ thời vua chúa, người ta thường chế biến các món ăn từ hành tây, cho hoàng đến ăn để tăng cường sinh lực, cải thiện chuyện phòng the hiệu quả. Cách chữa yếu sinh lý hiệu quả bằng món súp hành tây. Súp hành tây điều trị bệnh yếu sinh lý là một món ăn, không chỉ giúp nam giới cải thiện chức năng sinh lý, mà còn giúp nam giới cải thiện khả năng tình dục và nâng cao sức khỏe. Bởi món ăn này là sự kết hợp của những dưỡng chất thiết yếu có trong hành tây và bơ giúp phái mạnh cải thiện tình trạng xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, đồng thời giúp phái mạnh nâng cao sinh lực, sức đề kháng, cải thiện thời gian cương dương, kéo dài thời gian quan hệ tình dục và chống mệt mỏi sau khi làm tình. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713 Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.